dần má thương sao mà giá diệt thế ơi câu ca nặng tính nặng nghĩa có lúc nào anh dần em không Rửa có lúc nào em dần anh không Để thương suốt cả ngày em giận Khi xa nhau đến ngàn vạn dặm Dần chẳng còn mà thương rộng dài thêm em nhớ ngày em nhớ đến dần mà thương xoáy lòng em đỏ thương mà dần dễ gì đã